với nhau hòa trong tiếng pháo ồn ào bài đưa nước chân lại gây thêm chuyện phe phanh mấy người hàng xóm mặt xa nhăn nhó ồn ào mùa rơi mùa xuân đến rồi để có cho anh chị ơi dậy cùng nhau làm chi mình năm tới một năm thế chị lại ghé thăm một lần làm gì? Chấp nhau đi. chuyện của mình bỏ qua đây ngày cùng cười lên ha ha cho đời thêm ngàn bạn câu ca mùa xuân đến đây. chuyện của mình bỏ qua đây ngày cùng cười lên ha ha cho đời